Kính chào bà con, kính chúc bà con ngày mới tốt lành. Sau đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay 17 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Hiện các kho đang tăng mua vào khiến thị trường lúa gạo nhộn nhịp hơn. <clears throat> tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng đến 9.700 đồng, gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng. Với mặt hàng phụ phẩm, giá đi ngang cám khô ở mức 8.650 đồng, giá tắm ở mức 9.600 đồng, với mặt hàng lúa, cụ thể là đầy thơm 8, giá là 6.800 đồng đến 7.000 đồng. OM 18 giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng. OM 5451 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng. Nàng hoa chính giá 6.800 đồng đến 7.100 đồng. Nếp khô Long An 9.000 đến 9.200 đồng. Nếp khô An Giang giá dao động là 8.400 đồng đến 8.600 đồng. Lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng trên kg. Lúa IR 504 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng. IR50 khô giá 6.500 đồng, nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng, nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng. Tại chợ lẻ giá gạo thường là 15.000, 11.500 đồng đến 12.500 đồng, gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng, gạo sóc thường 14.000 đồng, nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng, gạo nàng nhen 20.000 đồng, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng, gạo hương lại 19.000 đồng gạo trắng thông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.500 đồng, sóc thái 18.000 đồng, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng, cám giá 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Trên đây là <clears throat> bản tin cập nhật giá lúa gạo hôm nay 17 tháng 2. Đến đây là hết. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Kính chúc bà con mới tốt lành. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.